Đường to ngõ rộng thanh thang, quý khách hàng nào cũng thích ô tô đi qua nhà và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh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 rộng nên là quý vị có thể thiết kế ô tô vào nhà tuy nhiên thì hiện tại chủ nhà đang không thiết kế cửa cuốn để ô tô vào cho nên cái này thì sau này sự thay đổi nó là xe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 toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà có một chút chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa là cái căn nhà này có thể dọn đồ về và ở ngay hồ sơ điện nước đầy đủ riêng biệt của căn nhà này căn nhà này gần như là xây dựng độc lập lô góc thoáng mọi người nhé đường ngõ thực tế trước nhà có như thế nào thì ngọc ánh quay và review cho quý vị đến như vậy và với cái căn nhà này thì nó cách với bến xe yên nghĩa khoảng tầm 3,5 km quý vị ạ giao thông đi lại cũng khá là hợp lý cho một cái căn nhà đường ngõ thông và đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà Với cái phần không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý Hoàn thiện xong hết phần tủ bếp Cũng như là toàn bộ Ở đây là cái phần uh, hệ thống tủ bếp này Rồi là chậu rửa vòi rửa đều đã hoàn thiện cho quý vị xong xuôi Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà Thì phòng khách được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao Đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện cho quý vị đây đây là phần không gian phòng khách Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá và tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh Phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với vị trí căn nhà này thì quý vị có thể đi từ trên trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân thẳng tắp theo trục đường ờ, qua bến xe Nghĩa đi qua cầu Mai Lĩnh là đến đến Biên Giang quý vị nhé. Toàn bộ hệ thống tay vị cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang À, ốp đá granite như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường hướng giá vị trí của ngôi nhà này cho quý vị rồi mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé Với tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự giống hệt nhau mọi người nhé. Đây, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng, cửa sổ thông thoáng, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Phòng ngủ thiết kế cũng rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà hướng này là hướng đông nam thì mùa đông rất là ấm và mùa hè thì rất là mát quý vị nhé. Ngoài ra thì ở cái căn phòng tầng 2 này thiết kế thêm một phòng vệ sinh ở phía bên trong cho quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh rất là rộng, thiết kế đây mọi người có thể nhìn thực tế một cái đây nếu như quý vị về mà có thích lắp cabin tắm thì ở đây cũng thiết kế cho quý vị khá là hài hòa hệ thống sen cây tắm nóng lạnh bồn cầu liền khối lavabo và ở đây cửa sổ mở thoáng ra bên ngoài đây mọi người ạ à. đó phòng vệ sinh đấy rất là thoáng đây là phần tầng 2, phần tầng 3 Mời người theo em lên khám phá tầng 3 nhé Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà Với phần tầng 3 thì thiết kế có khác hơn một chút so với tầng 2 quý vị ạ Với phần không gian tầng 3 thì ở phía cầu thang đi lên Thiết kế bên này là phòng ngủ và bên này là phòng vệ sinh cho quý vị Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3 Khác hơn một chút so với tầng 2 thôi Còn đâu thì cũng thiết kế như nhau về phòng ngủ ở phía tầng 3 đây quan trọng nhất ưu điểm của cái ngôi nhà này nó là nằm ở trên trục ngõ thông để mà nói đường rộng trước nhà ô tô để ngày đêm thoải mái quý vị ạ và hai xe ô tô tránh nhau lô góc thoáng đó, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều lắp đặt đầy đủ giá bán 2 tỷ 600 triệu với cái căn nhà này quý vị có thể vay tối đa được khoảng tầm tỷ rưỡi đó tỷ 6 tiền ngân hàng nhé phần còn lại thì ờ, quý vị chuẩn bị trước tiền mặt cho Ngọc Ánh để có thể sở hữu căn nhà này sổ đỏ sang tên luôn cho quý vị và sau đây mời theo em lên khám phá tầng 4 tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà với trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị như sau gồm một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng thờ và một phòng ngủ riêng. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình quý vị nhé. Còn đâu thì phòng nào cũng được thiết kế đầy đủ hệ thống cửa sổ rất là thoáng ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng và đây phần còn lại là phần à, sân phơi cho quý vị đây là phần sân phơi của ngôi nhà đây sân phơi